đằng sau và phía dưới tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để trường hợp nó chạy vào đánh khá dây đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng khóa ga khi gió thổi làm tốc lượng, nó sẽ bật hết cả lớp lên này cũng không nướng hoặc bị nướng được làm từ nóc đây cháy xanh đẹp tiếp theo tôi sẽ mở nhọn lại người nhé thôi không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 thì sau 3 giây nước của tôi đã khóa ra và kèm theo một tiếng bít thì công tắc có năng mở chức năng thứ hai là chức năng khóa ra khi nước cạn nồi chức năng này dùng hai miếng sắt để thay thế mô phỏng cho hai miếng đáy nồi bếp có quẹt cảm biến bên này khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ thì nó sẽ phát ra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 30 phần trăm cái số tiền mà ga chúng ta so với sử dụng mức ga của Việt Nam về vì dù với cái nào nó hao pin đó nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell thì các bạn sử dụng được ờ, khoảng từ 30 cho đến 40 ngày để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này bếp của tôi đã khóa ga kèm theo một tiếng bếp nhiệt độ của bếp bên phải là bây giờ là còn hai trăm rưỡi bên trái là hai trăm bảy thì hai bếp của tôi đều khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công một công tắc năng mở để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để các bạn sử dụng pin sạc một cách nó hiệu quả hơn tiết kiệm hơn thì rẻ hơn khuyến mãi có bán một cái viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy thì các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng để sử dụng các bạn kéo một bình tay ra nè cứ sử dụng pin đôi như thế này pin sạc của tôi cho nó ngắn thôi nó không thể nào lắp vừa vào được để tăng chiều dài cho nó chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu lò xo lên móc chuối vào cực dương của pin bên kia cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm phía cực dương nó có những cái móc mà chúng ta móc vào như thế này rồi lắp vào hộp pin thôi hộp pin nhà sản xuất hay là sản xuất chúng ta hai cái tận rồi dấu trừ bên trong và dấu cộng ở bên ngoài các bạn để một đầu của nó sau tiếp xúc miếng thép trong hộp pin chú ý là các bạn tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực đó, sẽ là hư hỏng pin cũng như bếp sẽ không có hoạt động được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 các bạn chỉ việc cắm sạc vào thôi chỗ này cắm được một cục sạc trên cục sạc nó có cái đèn hiển thị báo màu đỏ tức là pin đã đầy rồi bên bên màu đỏ tức là pin nó chưa có đầy các bạn nên sạc tiếp còn đèn màu xanh tức là pin nó đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hay là chúng ta sạc qua đêm đều được hết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 hoặc trong thời gian chúng ta sử dụng á chúng ta nó có bị hư hỏng là cái gì chúng ta cũng có cái mà chúng ta thay không không có sợ nữa trên đây tôi đã thử đầy đủ tất cả những cái tính năng của bếp cho các bạn xem thì à, tiếp theo á bếp này nó không có cái những cái chức năng tiện ích khác giúp chúng ta nấu nướng nó chỉ có chức năng hẹn giờ mà thôi cũng như là bên đây thì có chức năng rang và chức năng chiên bếp bên phải của nó thì có chức năng hẹn giờ nè tôi có thử cho các bạn xem bật bếp bên phải lên các bạn muốn hẹn giờ các bạn bấm một cái đồng hồ dấu cộng đây các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút và nhỏ nhất là một phút ở tôi sẽ để một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ để các bạn xem thử còn ở bếp bên ờ, trái của tôi thì có chức năng rang và chức năng chọn nhiệt độ chi. thì như tôi giới thiệu bếp công nghệ cảm biến thông minh đáy nồi này khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là khoảng là 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động thoát ra để cho an toàn vì vậy khi mà các bạn <coughs> ra những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á bếp thì quay cảm biến sẽ tự động tăng mức giới hạn của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái à, ra những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa cái chức năng rang xong là chức năng chọn nhiệt độ chiên đây đúng chức năng chọn nhiệt độ chiên này khi mà các bạn chiên đồ ăn đó các bạn chỉ việc lựa chọn cho cái nhiệt độ nó thích phù hợp với cái thực phẩm mà chúng ta đang chiên thôi cho nó sáng đèn lên ở đây có ba cái nhiệt độ 160 180 và 200 độ nè các bạn di chuyển ở đâu thì đèn nó sẽ bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp chúng ta chiên đồ ăn một cái nhiệt độ ổn định nó ngon nó giòn hơn ở đây thì đất, đất uh, bên phải của tôi vừa mới thực hiện chức năng hẹn giờ khóa ga đây dù công tắc vẫn đang mở thực hiện chức năng hẹn giờ ngoài ra nếu như các bạn sử dụng mà uh, tức là đồ điện nhập chúng ta gặp vấn đề về cái lượng tiết ga không có ổn định đó khiến cho lửa chúng ta nó bị đỏ khi nấu nướng có thể là do cái van ga amylase này cái cái xin lỗi các bạn có thể là do là cái ờ, lượng ga nó không có ổn định thì chúng tôi có bán kèm một cái van ga amylase này nếu các bạn muốn mua sử dụng giá là 130 000 đó cũng là giá hỗ trợ các bạn sử dụng kèm với bếp ga nội địa nhập ở những nơi bán khác họ sẽ bán 160 000 và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà không phải nó chỉ là hàng sản xuất hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản hoặc là các nước châu Âu mà thôi